chuyện vài người trong xóm nói em sao xinh đẹp sao ở quê làm gì làm em cứ thêm những mơ mộng em muốn cách xa nơi này bỏ lại anh với tiếng yêu thương nồng say anh nói trời đêm đến tàn kịp người em hành trang bước đi mặt hồ vẫn chiếu bóng người nhưng cũng muốn em mới ở lại em không còn những cánh diều nhưng buổi chiều tung tăng với mây dấu kêu vào em ơi xin hãy quay về anh cũng phải có khát vọng trong cuộc sống này phải không em để lại tất cả đằng sau em lạnh lùng quên quên đi những ký ức đẹp quên cả luôn nơi lên đô thành vì em đã nghe câu chuyện vài người trong xóm nói em sao xinh đẹp sao ở quê làm gì làm em cứ thêm những mơ mộng em muốn cách xa nơi này bỏ lại anh với tiếng yêu thương nồng say anh đã chạy theo đến tàn kịp người em anh trang bước đi mặt hồ vẫn thiếu bóng người nhưng cũng muốn em mới ở lại em không có những cánh diều nhưng buổi chiều tung tăng với mây gió kêu gào em ơi xin hãy quay về Anh cũng phải có khát vọng trong cuộc sống hay phải không de la khiến cô yêu lòng Cô ấy đã từng ngần ngàn dài điều yêu thương Vì đêm gian mong ngày say giấc mộng Cô ấy đã từng đợi cả ngày trông mong Chỉ để hỏi câu anh có ổn không Cuộc sống vốn dĩ bao la làm sao Tìm được nhau khó thế nào buồn muôn trùng cánh chớ rồi tương lai có biết bao điều sẽ khiến em bận lòng vậy thì giờ đây cho ai kia dõi theo mong em được không khói ngàn con sóng khơi xa thuyền có hay sông lặng lòng yên ả à. vẫn đợi thuyền nhớ bến sẽ quay về ngày em đi để mình anh đứng đó em có hay lòng anh mãi thương em đừng cánh xa cho mi buồn đâm lòng நான் những cánh diều những buổi chiều tung tăng với mây bởi một người tổn thương mình là anh quá ngốc nên tự làm trái tim đau đừng ai nhắc đến tên của em ngay lúc này đừng ai hỏi đến anh giờ một lần cho nhẹ vơi đi nỗi lòng anh đã già vờ mạnh mẽ đến tìm mình với cô đơn để chẳng ai thấy anh vẫn đang tổn thương hạt mưa như khóc một người sao hạt mưa cứ rớt hoài còn ai đó yêu nỗi lòng tâm sự cho với nỗi buồn đi hết quãng đường yêu thương trái tim mình vẫn cô đơn là anh đã sai khi từ chối tất cả để thật lòng yêu em Như một người tôn thương mình Là anh quá ngốc nên tự làm trái tim đau Đừng ai nhắc đến tên của em ngay lúc này Đừng ai hỏi đến anh giờ đây như thế nào Vẫn lạnh lùng chẳng yêu ai Vẫn đi về chỉ một mình Chỉ biết tin quen vào những lúc anh say Hãy cho anh ngưng một lần để được sai đêm khóc một lần cho nhẹ vơi đi nỗi lòng anh đã già vờ mạnh mẽ đến tìm mình phải cô đơn để chẳng ai thấy anh vẫn đang tổn thương hạt mưa như khóc một người sao hạt mưa cứ rớt hoài hôm nay đó hiểu nỗi lòng tâm sự cho với nỗi buồn đi hết quãng đường yêu đương trái tim mình vẫn cô đơn là anh đã sai khi từ chối tất cả để thật lòng yêu em tay dần mà nay giờ đây hai đứa hai nơi có bao giờ em nhớ nhớ về anh những ngày xưa có bao giờ em nghĩ nghĩ về anh bây giờ có bao giờ em thấy thật tiếc cho tình yêu của đời mình và khi em gặp người mới chắc gì đã hơn anh có bao giờ em nghĩ không ai yêu em bằng chắc gì đã hơn anh Có bao giờ em nghĩ không ai hiểu em bằng anh Lúc em cần nung níu trên bờ vai anh này Lúc em cần ai đó em thật lâu từ đằng sau lưng em này Chỉ anh mới biết tình yêu của đời mình và khi em gặp người mới chắc gì đã hơn anh có bao giờ em nghĩ không ai hiểu em bằng anh lúc em cần nung níu trên bờ vai anh này lúc em cần ai đó ôm em thật lâu từ đằng sau lưng em này chỉ anh mới biết chỉ anh mới hiểu được em đan vòng tay cùng ai em đắm say Tôi hết rồi những tháng ngày Yêu thương chung vui nơi ấy Em khóc rồi, khóc thật rồi em ơi Em đã đi rồi sao anh còn chờ Chỉ là buông tôi cứ mỗi đêm về cơn đau dày vò anh mỗi tối Anh ngỡ là mình nhưng ai nào ngờ Chẳng phải anh đâu Ngồi nhân yêu thương em bấy lâu đi đâm sâu Hứa với anh rằng em phải hạnh phúc đừng bận tâm anh vai gánh đau tưởng anh cứ vừa không yếu đuối em chính là một phần nhịp đập dồn chặt con tim anh vừa mới đây thôi nhưng sáng ra vẫn vội vã chạy đi làm Anh nói anh còn nhỏ nên đã biết làm gì đó. Rồi một hôm anh gặp cô gái vàng Cứ thế lòng thần thơ đêm ngày ôm nhớ mong Để rồi chợt nhận ra anh bỏ quên quá nhiều Nghĩ đến ba má anh lại thấy thật buồn Là do em tấn ca Chính em đã Khiến chàng trai đổi thay và không còn như trước kia ngày xưa mày mê mộng mơ nữa đâu vì nó cho ba má cho em má nên anh thanh niên học cách đổi thay bản thân mỗi làm gì đó. 空。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 trang bước đi mặt hồ vẫn chiếu bóng người nhưng cùng muốn em mới ở lại em không còn những cánh diều nhưng buổi chiều tung tăng với mây gió kêu vào em ơi xin hãy quay về anh cũng phải có khát vọng trong cuộc sống này phải không em outside dối bời Nhớ về một người ở nơi xa xôi Chúng ta chia tay cũng lâu lắm rồi Cứ sao hôm nay nước mắt lại rơi Hôm chia tay nhau mưa rơi rất nhiều nhói đau còn tình nào ai thấu hiểu Bao năm bên nhau anh cũng thế mà Đang cay chỉ trong giây phút là sao thương nói ngày mưa rơi là ngày buồn nhất ngày ta đã đánh mất tất cả trong tình yêu từ ngày thường hoa người rừng dần quang cánh không có đi em dừng rồi anh đã nói với tình cảm em dành cho anh từ như những chiếc lá cuối thu trên cành cây xanh anh đâu còn quyền lựa chọn đâu em